À, xin chào tất cả anh chị em hôm nay Dũng sẽ làm video để cho chúng ta nhận thấy rằng là trong trường hợp nếu chúng ta thấy là thị trường mà bùng nổ theo đà thì chúng ta sẽ phản ứng ra sao thế thì ờ, không phải khi mà các bạn mua cổ phiếu bùng nổ theo đà thì các bạn đều có lợi nhuận thậm chí là sau khi bùng nổ theo đà các bạn có thể bị thua lỗ nên chính vì vậy khái niệm bùng nổ theo đà nghe thì nó rất là đơn giản tuy nhiên thì nó sẽ không phải đúng với tất cả các cổ phiếu nên chính vì vậy Dũng làm video ngắn này để giúp cho các bạn hiểu rõ là cái phiên bùng nổ tiêu đạm nó có ý nghĩa gì thế đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại về thị trường thì các bạn thấy là thị trường thì sau một cái giai đoạn dài điều chỉnh thì chúng ta thấy rằng là à, giai đoạn à, dài điều chỉnh thì cái việc mà <clears throat> <coughs> có một vài phiên hồi thôi ạ à. có hiện tại là có khoảng ba phiên hồi thôi thì mọi người đã quên hết toàn bộ những cái mất mát đau thương trong giai đoạn dài Vậy thì theo các bạn thấy là rõ ràng thị trường những cái đợt giảm như này rất là nhiều này một phiên hai phiên ba phiên hồi như này thì chúng ta thấy là rất vui thế thì ở đây chúng ta cũng tương tự như vậy đó khi <clears throat> nó hồi thì chúng ta sẽ phản ứng như nào nhưng trước khi để phân tích về thị trường ờ, trong cái video này thì Dũng ờ, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã yêu quý Dũng và ủng hộ Dũng đặc biệt là à, sinh nhật à, Dũng vào đúng ngày hôm qua là 20 tháng 11 thì cũng à, xin chân thành tất cả các bạn đã à, có những cái à, lời chúc mừng và Dũng xin gửi đến à, tất cả các anh chị em à, gửi đến với toàn thể gia đình lời chúc sức khỏe hạnh phúc và bình an à, chúc chúng ta có giao dịch anh chị em đặc biệt anh chị em đang đầu tư chứng khoán thì chúng ta sẽ đưa ra những quyết định tốt nhất để chúng ta đầu tư trong đoạn này và chúng ta gặt hái được những thành công tuy rằng là những thành công đây bây giờ nó chỉ là sóng hồi thôi nhưng chúng ta gì ạ hãy ờ, tập trung vào để chúng ta có thể tham gia thị trường một cách an toàn cũng như là hiệu quả <clears throat> bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại uh, câu chuyện của thị trường thì tại vì Dũng có khoảng độ 35 phút nên ờ, Dũng sẽ tập trung vào cái buổi học ngày hôm nay luôn ạ à, đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng là uh, thị trường thì bây giờ chúng ta sẽ để ý một chút về uh, những cái cổ phiếu mà chúng ta sẽ không mua khi bùng nổ theo đà nếu bùng nổ theo đà thì chúng ta không mua nhé thế thì đầu tiên chúng ta thấy là uh, phân tích thị trường chung ạ. đây thị trường chung thị trường tổng thể cái thị trường này nếu giả sử đây chúng ta gọi là phiên thứ nhất phiên thứ hai và phiên thứ ba thì sau hôm nay là một phiên chúng ta gọi phiên điều chỉnh đương nhiên nó phải xảy ra đấy thế nó có hai cái trường hợp xảy ra và chúng ta thấy nó vẫn có thể xảy ra trường hợp thứ nhất là chúng ta sẽ gì ạ à, chúng ta sẽ đưa ra những kịch bản này để chúng ta chủ động thôi chúng ta sẽ không đưa ra một cái mang tích cực hay tiêu cực để tránh tình trạng là chúng ta bị gì ạ bị ảnh hưởng trường hợp chúng ta là trường hợp tiêu cực nhất chúng gọi là trường hợp tiêu cực nhất là thị trường sẽ giảm mạnh về đây giảm mạnh về đây đấy tiêu cực nhá chúng ta gọi là tiêu cực nhất thị trường giảm mạnh về đây những cái giảm mạnh về đây để tạo ra khối lượng khổng lồ như này thì gần như không thể theo Dũng nhá theo cả cá nhân của Dũng đấy ạ không biết là bao nhiêu bạn đồng ý ạ tự tạo ra một khối lượng khổng lồ và giảm mạnh với biên độ lớn như cái phiên 7% là gần như không thể nên chính vì vậy thì nếu giảm mạnh khối lượng nhỏ gọi là về cái vùng của 900 điểm này thì đây theo quan điểm của Dũng là nó là tín hiệu tích cực là tín hiệu tích cực đây là tín hiệu tích cực và khi mà tín hiệu tích cực này nó diễn ra thì chúng ta hãy đợi khi hồi phục biên độ lớn thì đây chính là cái thời điểm mà chúng ta mua cổ phiếu đặc biệt là những cổ phiếu mà chúng ta có kế hoạch mua trước trong cái phiên bùng nổ theo đà thì đây xác suất thành công khả năng thành công dù là chúng ta sử dụng quy mô vốn là lớn thì cái tỷ lệ thành công rất là cao nếu bạn nào đã hiểu và nắm rõ được cái cái kịch bản đầu tiên này comment số 1 tức là khi giảm về cái vùng đáy đây là đáy số 1 và đáy đây gọi là số 2 thì thường khối lượng này đây theo cá nhân của Dũng nhá không phải là do do do do ấy tại vì cái tỷ lệ cái khối lượng đây này rất là lớn với thứ hai là biên độ cực kỳ lớn nên khả năng bị gãy sâu giảm mạnh về cái vùng 900 ờ, này dưới trăm điểm khối lượng lớn thì khả năng xác xuất thấp nên ở đây Dũng thấy rằng là nếu nó về nó rũ toàn bộ nhà đầu tư bị đeo bám đây trước khi đi lên thì đây là cơ hội cho chúng ta chứ không phải là chúng ta nhìn cái cơ hội này thế thì vì Dũng đã nhìn thấy cái cơ hội này nên cái việc mà mình cũng nói là chiến lược đầu tư của mình như thế thế thì nếu các bạn thấy là phiên này nếu mà mua trong phiên bùng nổ theo đà thì trong tất cả sách về các nguyên lý về chứng khoán thì không nói đâu bạn không thể là mua bắt đáy ở phiên này được về cơ bản là bạn không mua bắt đáy này phiên này được cũng không thể mua phiên này được bạn cũng không thể mua phiên này được mà cũng không thể mua phiên này được về nguyên lý về bùng nổ theo đà là chúng ta sẽ không mua từ đây đến cái phiên này bởi vì đấy là cái cái lý thuyết bùng nổ theo đà của Vinamilk và cái lý thuyết này của Vinamilk là nó đúng và nó độ an toàn tin cậy rất là cao thì ở đây chúng ta thấy là nếu anh chị là nhà đầu tư mới hoặc là kể anh chị em là nhà đầu tư chuyên nghiệp thì thường chúng ta sẽ đợi cái nhịp điều chỉnh này Đấy, đợi điều chỉnh này chúng ta mua ở đây thì độ an toàn chắc chắn quy mô L4 lớn sẽ giúp chúng ta có độ chắc chắn là cao và tỷ lệ thành công rất lớn đến trường hợp thứ nhất tuy nhiên thì hôm trước dũng có nói với mọi người dũng có tham gia một cái cổ phiếu HPG là cổ phiếu HPG vào cái phiên này đây phiên này tức là nếu mà nói về phiên bùng nổ theo đà là phiên thứ nhất đây phiên thứ hai phiên thứ ba phiên thứ tư thì cái khái niệm này nó sẽ không đúng với William Monell những khái niệm này nó lại đúng với một cái chương trình Dũng đào tạo đó là đầu tư như một nhà vô địch nếu các bạn nào biết thì comment cho Dũng số 10 đúng không ạ tức là nếu các bạn biết cái khái niệm đầu tư như một nhà vô địch là cổ phiếu mạnh hơn thị trường và chúng ta có thể mua trước khi mà thị trường hồi phục thì chúng ta sau khi thị trường hồi phục thì cái tỷ lệ chúng ta có thể đạt được 10 phần trăm hoặc là 20 phần trăm trong khi đó thị trường chung có thể sau này nó điều chỉnh tiếp và chúng ta có thể bị thua lỗ nhưng ở đây chúng ta thấy là chúng ta đã có một cái kịch bản là chúng ta mua trước cái này thì không phải dành cho tất cả mọi người nên anh chị em kể cả học về gì ạ học về vô địch rồi thì Dũng cũng cho chúng ta bài học thôi Dũng không muốn anh chị em uh, đầu tư mà chúng ta chưa có trải nghiệm thì chúng ta cũng không không thực sự là chúng ta cũng không nên mua quá nhiều Dũng mua ở số lượng này cũng rất là nhỏ thôi ạ nên khi mà chúng ta có một khoản lợi nhuận từ đây đến đây thì chúng ta gọi là cái bảo hiểm hoặc là chúng ta để ý một chút là cái phiên này nếu nhà mình có để ý chút là sau phiên thứ nhất phiên thứ hai thì Dũng bảo là mọi người có thể mua phiên thứ ba tức là cái phiên này thì nếu về cơ bản này nó không phải phiên bùng nổ theo đà các bạn nhá không phải phiên nổ theo đà nhưng việc mà chúng ta mua cổ phiếu nó mạnh hơn thị trường đây cổ phiếu mạnh hơn thị trường đây cổ phiếu nó mạnh hơn thị trường ở cái phiên này vì thị trường giảm nó cũng giảm thì nếu mà chúng ta mua sớm thì về cơ bản là chúng ta cũng không bị lỗ đấy về cơ bản là không bị lỗ đấy là cái cái khái niệm để cho các bạn thấy rằng là cái khái niệm này so với khái niệm của O'Neil nó không giống nhau nhưng tuy nhiên thì Dũng làm sao để nó phù hợp với thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như là chúng ta ứng dụng có tỷ lệ an toàn đầu tiên nó phải là an toàn an toàn là cao nhất sau đó mới đến thành công đó nhá nên ở đây các bạn thấy là Dũng đã đưa ra an toàn là số 1 chứ không Dũng không đưa ra lợi nhuận là số 1 đây nên tỷ lệ là chúng ta cần phải lưu ý thế bây giờ trong phân tích thì cái điều quan trọng nhất không phải là chúng ta mua bùng nổ theo đà như thế nào mà chúng ta cần phải tránh những cổ phiếu bùng nổ theo đà của sai đầu tiên là cổ phiếu như là dạng vẫn là nhắc lại cổ phiếu này DG sau một thời gian nó bán tháo như này đây là cái quá trình bán tháo đấy và bây giờ nó hồi như thế này thì tỷ lệ lên nữa rất là thấp các bạn nhé tỷ lệ lên nữa thấp những cái cổ phiếu này thực tế nó gì ạ à? nó cũng không đáng để chúng ta quan tâm lúc này bởi vì cái bất động sản lúc này là nó đang gì ạ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cái điều thứ hai chúng ta có thể quay trở lại những câu chuyện các bạn cũng phải xem đi xem lại tại vì chúng ta hay bị quên những câu chuyện quên rất nhiều câu chuyện đây chẳng hạn thế chúng ta nhìn thấy đây là những câu chuyện của cổ phiếu này giảm giả sử như là cổ phiếu FLC sau khi tin xấu nó diễn ra giảm rất mạnh và có đôi chút hồi như này và bà con chúng ta lại quên hết và sau đó lại rơi tiếp có thể một vài hôm nó hồi tiếp và bà con chúng ta lại tiếp tục quên và nó hồi tiếp thì DG nó cũng giống như này thôi ạ nó chỉ có hồi và sau khi nó rơi nó rơi mạnh hơn nên chính vì vậy thì chúng ta không thể nào mua những cổ phiếu ở những nhịp hồi như này thậm chí là như cổ phiếu này là biến mất thị trường nếu bạn thấy là mua những cổ phiếu như là DG sau một thời gian giảm mạnh và nó có những đợt hồi như này thì nhiều bạn thấy thấy tiếc bởi vì chúng ta không lên tàu sớm thì Dũng cảnh báo các bạn những cái cổ phiếu này là thời điểm mà chúng ta mua rủi ro rất lớn bởi vì nó lên như này nhưng có thể nó rơi lại tiếp tục rơi tự do và chúng ta mất tiền các bạn hiểu rõ chưa bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này Dũng nhắc đi nhắc lại để chúng ta hiểu rõ cái cái câu chuyện là những cổ phiếu mà dạng đầu cơ trước khi giảm mạnh bây quá trình hồi mạnh như này thì đây không phải là cổ phiếu chúng ta quan tâm lần này là cái dạng đầu tiên à, chúng ta cũng thấy rằng là nếu nói DG thì chúng ta là N, LG thì cũng giống nhau thôi ạ các bạn nhớ nhá những cái cổ phiếu này rơi này thì nó cũng giống nhau thôi à bây giờ nó lên từ đây lên đây nó là những cổ phiếu giảm sàn liên tục và bây giờ nó giảm hồi gặp cái vùng cản này nó không lên được rồi. tức là cản rất lớn nên chúng ta thấy là đã những dạng cổ phiếu này là hết dư địa nên thị trường bùng nổ theo đà mua cổ phiếu nhóm này là tỷ lệ thất bại cao à, chúng ta tiếp tục đến cái nhóm tiếp theo là nhóm như là gas tại sao chúng ta đấy ạ lý do chúng ta không mua gas khi bùng nổ theo đà các bạn có comment được không ạ không mua gas khi bùng nổ theo đà đấy nếu ta gọi là cổ phiếu gas dầu khí thì nếu các bạn để ý một chút là khi cổ phiếu gặp đỉnh nhé nó dao động rất lớn đấy cổ phiếu dao động lớn đấy, dao động rất lớn khi cổ phiếu gặp đỉnh dao động rất lớn thì nó quá lỏng thì các bạn mua nó bùng nổ theo đà các bạn bị thất bại rồi, đấy thất bại thôi nên nếu các bạn không hiểu thì các bạn cứ nghe cứ khái niệm bùng nổ theo đà mua một cách lung tung không có kế hoạch thì các bạn cũng gì ạ dính đòn được ạ đó là cổ phiếu gì ạ gas từ cổ phiếu này các bạn có thể liên hệ ra rất nhiều cổ phiếu khác đúng không ạ liên hệ ra nhiều cổ phiếu khác để chúng ta sẽ không mua ví dụ chúng ta có thể liên hệ sang cổ phiếu ACB thì ACB như này là cũng lỏng lẻo vậy nếu lỏng lẻo như này thì bạn có mua không đấy trong dạng lỏng lẻo như này thì việc mua nó có thể tạo ra lợi nhuận nhưng nó là rất là không an toàn không an toàn thì chúng ta bỏ qua đấy là dạng thứ hai các bạn nên nhớ là hay là việc Combank thì chúng ta cũng thấy rất lỏng lẻo biến động lớn nên nếu bùng nổ theo đà cổ phiếu này có tăng mạnh trong một phiên thì đến đây nó không tăng được nữa thì các bạn cũng không kiếm được tiền các bạn không kiếm được tiền khi nó lỏng lẻo như này đấy là cái điều thứ hai các bạn lưu ý chưa đấy là cái điều dạng thứ hai dạng thứ ba các bạn không mua bùng nổ theo đà đó là Techcombank Techcombank có thể các bạn mua các bạn kiếm được tiền các bạn đồng ý không ạ tại vì chúng ta phải nhắc lại cổ phiếu này hello các bạn đồng ý Dũng sẽ nói cái điều này để các bạn lắng nghe tránh tình trạng là mai cổ phiếu Techcombank nó tăng mạnh thì các bạn lại bảo đổ lỗi cho Dũng là nói cổ phiếu này là nó không tốt nhưng nó lại tăng mạnh ở đây Dũng muốn nói các bạn đó là cổ phiếu này hiện tại nó đang có cái một số cái quỹ trái phiếu của nó đang có gì ạ những cái thương vụ biểu tình chứ không biết là các bạn có nghe rõ không ạ Dũng đang thấy là các thông tin có biểu tình ở gì đâu đó Dũng không biết đây cái đấy là cái nghe thông tin thôi thì hôm nay thực ra là trên phương tiện thông tin đại chúng nó cũng có rồi thì đây về cái thông tin như vậy thì Dũng không biết tôi chắc chắn hay không nên cái này là cái và các bạn cũng cần phải kiểm kiểm kiểm định được chứ còn bây giờ thứ nhất là bây giờ bảo nó giảm thì nó tăng thì lúc đó các bạn lại bảo là Dũng nói nó không chính xác nên ở đây chúng ta thấy là sẽ có rất nhiều bạn á, khi các bạn nghe cái điều này các bạn nghe một vế thì nó không chính xác thế thì nếu về góc độ nhá góc độ nào đó thì uh, thị trường tức là cái thông tin này nó có <clears throat> ai đó nó nó có nói là biểu tình ở như bà triệu gì đó bởi vì có một số lô trái phiếu thì thực tế là nói về trái phiếu của cổ phiếu này là nó có có thông tin nhá có thông tin nhá các bạn nhớ là đây là có thông tin đấy Dũng có đựng đeo trên mạng thông tin đại chúng là nó có đấy có thông tin chứ không phải là không có thông tin đây Dũng sẽ kiểm tra này đây nó là cái quy mô trái phiếu của cái ờ, cổ phiếu này đây là nó có thông tin hẳn hoi đấy à, nếu các bạn để ý đây là cái cái thông tin nó đấy đây công ty trái phiếu đấy. quy mô tài sản à, hàng nghìn tỷ đồng của công Techcombank Đấy, nếu các bạn nhìn rõ nếu các bạn nhìn rõ thì hãy comment comment đấy nhìn rõ hãy comment à, nhìn rõ thì đấy chính là cái Techcombank các bạn đọc tất kỹ cái này được và cái việc biểu tình nó đến từ đâu thì chúng ta cần phải nắm rõ được đúng không ạ hello chúng ta đồng ý không ạ tại vì mình muốn phân tích cái gì đó chúng ta cần phải có cơ sở tức là nếu bây giờ thông tin mà nó ra những thông tin tiêu cực như vậy của phiếu không giảm như này là không giảm sâu nha không như này là không giảm sâu nhưng Dũng cũng không dám khẳng định là việc mà chúng ta thấy cái thông tin rồi mà chúng ta cứ mua bất chấp thì thực tế là lần này thì đúng nhưng lần sau không biết thế nào cả nên bây giờ chúng ta chưa có gì ạ chưa có cái cái rõ ràng về thông tin như này thì cổ phiếu là có lên đến đây thì nó cũng không phải là cái cổ phiếu mà chúng ta gì ạ không phải là cái cổ phiếu mà nó có thể tăng mạnh chẳng hạn như nếu các bạn có mua nhá mua xong thì nó cũng lên đến đây đấy, nó lên đến cái vùng ở 26 này nếu giả sử thông tin xấu chăng nữa nếu vùng 26 là test lại ok test lại cái vùng này cái vùng 26 này lớn thì lúc này mua dụng mua sẽ mua cao nhất các bạn hiểu rõ giờ đây là nhá trong trường hợp mà cổ phiếu này nó xấu tích cực đi nó lên các bạn mua nhá mua các bạn mua đây một phần mua ít thôi đấy. sau đó thì hoặc là các bạn không mua đấy cũng được không sao ạ à. các bạn đợi đến điều chỉnh các bạn mua đi nhịp này nhiều tăng như này các bạn mua thì lúc này thông tin xấu hay không bạn không quan trọng nữa bởi vì thông tin xấu và nó lên được chứng tỏ nó khỏe hơn tức thông tin xấu nó không đáng kể đấy không đáng kể thế đấy là những cổ phiếu gì ạ đất còn banh là những nhóm cổ phiếu các bạn cần phải lưu ý là à, hôm nay thì nó có thông tin biểu tình của cổ phiếu scb cũng như vậy đấy, scb đây cũng có ngân hàng scb thì cái việc mà thông tin như này là trên thông tin mà báo chí nó có rồi đấy thông tin đại chúng các F3 19 các thứ là nó có thì các bạn có thể kiểm chứng cho đấy Dũng cũng không không không muốn đưa cái thông tin này nó làm cho chúng ta gì đặc biệt là anh chị em nắm giữ cổ phiếu này hoang mang nên chúng nói về cái sự thật là các bạn nhìn thấy và xem là nếu cổ phiếu này <clears throat> nó giảm mạnh thì rõ ràng là chúng ta phải xem lại còn nếu mà cổ phiếu mà vẫn giữ được cái nhịp thì khả năng là gì ạ nó sẽ không đáng kể đấy là dạng cổ phiếu Techcombank à, ờ, dạng cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu mà chúng ta thấy là nếu dạng cổ phiếu mà những cái hội đồng quản trị ấy, mà nó không có sự chính trực bạn nhớ là những cái hội đồng quản trị nó mua nó bán thực ra không chính trực có nhiều lắm nhưng bây giờ chúng ta cũng thấy là những cổ phiếu như này là chúng ta thấy là các thông tin nó ra nó không đồng nhất KBC chẳng thế thế các bạn trong đợt này các bạn cũng gì ạ không mua nha đây là những cổ phiếu như này nó đi lên mà đặc biệt là lên như này khối lượng thấp như này càng lên khối lượng thấp như này thì rủi ro rất thấp cao đấy tỷ cao hoặc là những cổ phiếu như thế này L14 là không chính trực về nói cơ bản là nó không có sự chính trực thì lên này các bạn cũng nên để tránh xa à, CM EO cũng tương tự như vậy tất cả những cái thông tin nó đưa ra nó đều không có sự chính trực thì các bạn cũng cũng phải đưa ra hoặc là cái DG là cổ phiếu cái ông Thiên Tân ông Bảo Long gì ạ đây chúng ta nhìn thấy là giữa cái lời nói của họ với lời nói đây Dũng nó cho chúng ta nhìn thấy cái biểu đồ của cái chỉ số đấy các bạn có thể nhìn thấy biểu đồ chỉ số đợi dũng chút ạ chỉ số đấy các bạn nhìn thấy rõ ngay đây là chỉ số chỉ số này đấy các bạn nhìn này nhá đây là giả sử như là DG đấy, nhìn chúng ta cũng phải <clears throat> nó nói là cái ông chủ đấy ông nói là mua nhưng khi các bạn nhìn vào đây thì các bạn thấy là ông nó không mua đâu không mua cổ phiếu đâu bán ra Đấy, thế thì ở đây nó có một cái gì ạ? cục đông cái phần này tự quên mất rồi tức là nó sẽ có một cái là cái này đây đây các bạn nhìn thấy ạ đấy nếu các bạn nhìn thấy thì các bạn đây ông Thiên Tân ông bán 3 triệu cổ phiếu tiếp tục ông lại bán gì ạ cái ông chủ tịch hội đồng quản trị ông bán tiếp tục đấy. thực ra bán giải chấp nhưng thực ra là ông không mua ông nhiều tiền lắm nhưng không mua Đấy, bán giải chấp giá lúc này giá cổ phiếu nó rất là thấp rồi họ không 18 và đến giá này họ vẫn mua vẫn bán ra thì cái quá trình như này là chúng ta thấy là không an toàn không nhóm này chúng ta không thể đầu tư được bởi vì người ta bán ở đây rồi lên đây người ta bán thì giá làm sao lên được vùng đấy các bạn hiểu không rõ không ạ hello ạ <clears throat> nhưng mình có hiểu rõ không ạ tức là cái cổ phiếu mà người ta đến lấy bùng phía trên người ta vẫn cứ bán thì giữa cái thông tin là nó không có sự chắc chắn tại vì bao giờ chúng ta cũng muốn mua cổ phiếu trước thì trong cái chương trình này Dũng làm rõ cho các bạn là các bạn nên tránh những cái cổ phiếu mà không đáng mua chứ còn những cổ phiếu mà tăng mạnh như này thì chúng ta cũng không mua này HS thường những cổ phiếu mà đã tăng rồi tăng từ đáy lên kiểu này rồi hai ba bốn đây là nhân cơ hội để kéo lên thôi thì những cái cổ phiếu tăng mạnh như này trong ba bốn phiên thì chúng ta không mua nữa nếu thị trường bùng nổ theo đà vậy bao nhiêu bạn đã hiểu rõ là thị trường bùng nổ theo đà nhưng nhấn mạnh là những cổ phiếu không có sự chính trực và lãnh đạo tức là báo mua nhưng lại bán DG KBC tất cả cái nhóm như vậy thì chúng ta hãy tránh xa tại vì nó không rõ ràng trong đầu tư cổ phiếu biến động mạnh biến động lỏng lẻo chúng ta không đầu tư cổ phiếu có vùng kháng cự rất là gần đây là kháng cự gần đấy ạ thì chúng ta không đầu tư bởi vì nếu mà nó, nó lên đến đây thị trường bùng nổ theo đà nó lên đến đây thì chúng ta cũng mua là lỗ đấy nên chúng ta thấy là chúng ta từ cái điều này các bạn nghe mới những cái bạn mà khuyến nghị mua cổ phiếu thì các bạn sẽ biết rằng là tất cả khuyến nghị là khuyến nghị vớ vẩn chúng nói như vậy để các bạn có thể tức nhận ra nếu mà họ khuyến nghị như vậy thì các bạn biết là cái vấn đề họ đang không có trình độ bao nhiêu bạn đồng ý với điều này cái comment là đồng ý đúng không ạ nếu bạn đồng ý với cái việc mà Dũng chia sẻ cái những cái cổ phiếu mà nếu thị trường nó lên đó thì các bạn thấy rằng là nó rủi ro thì các bạn đồng ý thì comment đồng ý ạ Dũng sẽ phân tích thêm cái phản thứ hai là trong tình hợp và thị trường nó bùn đổ trâu đà thì những cái cổ phiếu nào bạn mua nó độ an toàn cao hơn và tỷ lệ rủi ro nó thấp hơn để cho các bạn nhận diện ra chứ còn không bây giờ các bạn cứ đi mua từ đầu năm đến bây giờ bị mất rồi nhưng bây giờ lại mua tiếp thì nó rủi ro thực sự luôn thì đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại cái à, xin cảm ơn các bạn tức là chúng ta bao giờ các bạn cũng lọc ra những cổ phiếu yếu nhất để chúng ta thoát ra không đầu tư không chơi với nó tránh tình trạng là thế thì ở đây nếu các bạn nhá các bạn nào bây giờ chúng lại cho một cái góc nhìn là nếu thị trường tăng mà a nếu bạn đang nắm giữ cổ phiếu gác mà nó tăng thì bạn làm gì nào bây giờ chúng ta tư duy nhá nếu thị trường tăng các bạn mua cổ phiếu gác tăng bạn làm gì ạ nếu thị trường bùng nổ theo đà Dũng đang lấy một kịch bản đầu tiên là kịch bản thị trường giảm nhưng bây giờ thì chúng ta tăng tăng bùng nổ theo đà chúng ta không mua nhóm này nhưng nếu trong hợp mà nó bùng nổ theo đà thì đúng rồi chúng ta phải bán ra đấy chúng ta phải bán ra khi đã bán ra thì chúng ta sẽ đi tìm cổ phiếu mạnh để chúng ta mua chứ còn nhiều bạn bạn cứ thấy là cổ phiếu thị trường tăng thì DG nó cũng tăng đúng không đúng không DG tăng thì bạn làm gì bạn thấy là cái vùng này này là nó đang bán ra mạnh này cái ông chủ ông bán ra mạnh bạn nhá ông chủ ông bán ra cái cái cái người mà người ta không tha thiết cổ phiếu này họ bán ra họ không đỡ thì bạn lại mua vào sau đó bên ngoài kia thì có mới ông ông cứ hô hào mua vào cổ phiếu rẻ mới hôm chúng ta bị thua lỗ nặng rồi nhưng sau đó chúng ta quên rất là nhanh sau đó để một ai đó lại khuyến nghị mua vào giá đợi đi giá sẽ lên đến 500 300 thế thì đấy là chúng ta thấy có một cái niềm tin mù quáng tức là một cổ phiếu nó tăng rất là mạnh rồi chạy nước rút rồi nhưng thấy ai đó nói là lên ba bốn trăm chúng ta lại tiếp tục nắm giữ và không bán ra đấy là cái sai lầm lớn nhất của cái nhóm đầu tư chúng ta thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại cái việc thứ hai là bây giờ thương vụ đầu tiên là gì ạ xấu giảm giảm đấy thì cái thương vụ này là thương vụ mà cũng có thể xảy ra cũng có thể xảy ra nhé tại vì cái khối lượng hôm nay nếu thị trường mà biên độ lớn giảm cái biên độ này thì nó cũng không phải quá lớn nhưng rõ ràng là gì ạ đây là nhá chúng ta thấy là kéo lên không có khối lượng giảm một biên độ cũng cầm như thế khối lượng này thì nếu trong trường hợp mà thị trường đưa ra kịch bản thứ hai kịch bản thứ hai là bùng nổ theo đà phiên ngày mai nha bây giờ chúng ta lấy bùng nổ theo đà phiên ngày mai vậy nếu bùng nổ theo đà phiên ngày hai ngày mai á, thì phần lớn nhà đầu tư mua theo bùng nổ theo là lại bị thua lỗ nó khoảng độ 80 phần trăm bao nhiêu bạn biết điều này có thể comment tức là nếu thị trường bùng nổ theo đà vào phiên ngày mai á, thì 80 phần trăm mua xong là bị thua lỗ bao nhiêu bạn biết điều này có thể comment số 1 còn không biết thì comment số 0 đấy thế thì cái này thì không ai người ta nói cho bạn đâu Dũng khẳng định luôn là trên thị trường không ai nói cho bạn cái này đâu thì các bạn comment đi ạ không biết thì không biết còn biết thì comment số 1 Dũng sẽ giải thích cho các bạn đấy thế thì ờ, để các bạn hiểu rõ cái phong cách mà Dũng ờ, chia sẻ với các bạn để tránh tình trạng chúng ta sẽ tranh luận nó rất là mất thời gian mất năng lượng Dũng đưa ra cái kịch bản sau đó chúng ta gì ạ đưa ra cái phản ứng các bạn phản ứng theo cái hướng của bạn hoặc các bạn không theo cái hướng của bạn không sao à? nhưng Dũng sẽ chia sẻ phân tích để các bạn nhìn thấy và các bạn tự đưa ra quyết định đúng không tự đưa quyết định thì đó sẽ tự các bạn không phải phụ thuộc bất cứ ai cả tại vì các bạn phụ thuộc vào người khác thực ra Dũng không biết nhưng nếu bạn cứ xem là khớp lệnh của VTV Đấy, nếu bạn nào xem khớp lệnh của VTV bạn nào có xem ạ thì chúng tôi thấy là họ đưa ra mọi thứ chung chung mà nhà đầu tư mà cứ đưa ra mọi thứ chung chung là nó không kết quả đâu thì không biết các ông ấy đầu tư như nào nhưng cứ nói chung chung như vậy thì cái kết quả nó không có đâu đấy là cái điều đầu tiên Dũng muốn nói các bạn nhưng cái việc mà Dũng thấy là mọi người hỏi rất là nhiều hỏi nhiều cổ phiếu lắm và thấy là cổ phiếu được giải đáp một cách trơn tru thế thì bây giờ các bạn sẽ thấy là Dũng phân tích cái này là các bạn tự đánh giá tự đưa quyết định rồi chứ không phải nghe một cách chung chung như vậy cái điều đầu tiên các bạn nhìn thấy là trên cái biểu đồ này này nếu giả sử nó lên đến đây thì cái vùng cả này là cản rất lớn cản rất lớn đấy là một các bạn nhìn đó không cản rất lớn những cái cổ phiếu như là chúng ta vừa đấy là gas acb như này à, vietcombank như này thì nó lên lên lên nó cản nó không lên được nữa nó không dư địa đấy nó không dư địa hay những cổ phiếu ACB này nó lên đây nó cũng không có dư địa tại vì cái cản nó rất là lớn nó không có dư địa nhưng mọi người cứ bảo là Vietcombank ACB cổ phiếu tốt thì đấy là họ nói thôi nhưng họ có mua hay không thì xem gia đình họ có mua hay không tại vì tốt thì ai sẽ nói tốt được còn mua thì có mua hay không đấy là câu họ cái thứ ba nữa là nếu cổ phiếu như là HSG này mà nó tăng nữa thì thực sự dữ liệu nó còn nhiều không ạ dữ liệu nó còn nhiều không ạ nó cũng còn nhiều nó không còn nhiều dư địa vậy nếu mà nó lên không còn dư địa hay kể cả những cổ phiếu như là DG nó cũng còn nhiều dư địa tại vì những cổ phiếu này là trên nhân cơ thủ chứ nhân tức nhân cái cơ hội để nó kéo lên để bán ra chứ không không phải là cái cổ phiếu này nó nó tốt đẹp gì cả chẳng hạn những cổ phiếu này gọi là tốt đẹp này đấy các bạn nhá giả sử cổ phiếu này HSG so với H AG thì HSG này thì chúng ta nhìn này nó tốt đẹp hơn bởi vì thị trường nó giảm này đấy, thì cổ phiếu này nó giữ được nhỉ và nó không giảm đấy là cổ phiếu nó tốt còn nếu cổ phiếu này chúng ta nhìn này thị trường giảm thì nó có giảm mạnh hơn nó giảm sàn thì thực tế nó hồi là hồi gì ạ hồi do những cái việc này giảm sàn nhiều hơn ạ nhưng tính được đáy mà lên thì cái cổ phiếu này nó không giảm ở đây thì rõ ràng là nó hồi này nó nó đã gì ạ nó có sức mạnh lớn hơn rất nhiều còn cổ phiếu này nó giảm là cứ sàn sàn nó giảm rất mạnh ở đây xin lỗi ạ HSG nó giảm rất mạnh như này thì thực tế nó hồi đây là nó hồi những viên giảm sàn đấy ạ thế đấy là chúng ta nhìn đấy thế dòng tiền lúc này nó chỉ mang tính đầu cơ đấy đầu cơ đó là dòng tiền ngắn nó vào đấy và dòng tiền ngắn nó vào thì chúng ta cũng phải đầu tư ngắn vậy đầu tư ngắn mà nhìn những cái cổ phiếu này nó không còn dư địa nữa thì chúng ta có đầu tư không ạ nó giảm sàn như này nó hồi nhanh thôi do sàn nhiều quá nó hồi nhanh thôi đấy chúng ta hiểu do sàn nhiều quá nó hồi nhanh và sau những hồi nhanh như này thì sau đó nó lại tiếp tục đây, có thể tiếp tục đi xuống và chúng ta không biết đâu là đáy cổ phiếu này đâu nên đầu tư dài hạn những cổ phiếu này là rất là rủi ro thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại câu chuyện đó là chúng ta phân tích ngược lại thị trường chẳng hạn như chúng ta đầu tư cổ phiếu MB nếu MB mà các bạn thấy rằng là MB nó tăng tốc ngay từ đây thì bạn có mua không phân tích một vài dòng các bạn có mua không mà bây ạ tăng tốc từ 16 lên 17 các bạn mua 17 thì cái dư địa của chúng ta sẽ còn một rất ít là 18 đó thế thì thị trường nó chưa bùng nổ theo đà nhưng cổ phiếu đã, đã hồi rồi nên cái bùng nổ ngay ấy, cái bùng nổ ngay này tăng ngay này tăng ngay thì thực tế là những cổ phiếu này nó không mang lại cho chúng ta nó không mang lại cho nó nhiều tiền thế thì rõ ràng là mua những cổ phiếu này rủi ro chúng ta sẽ phải đi tìm từng cổ phiếu một Dũng sẽ phân tích cho các bạn một vài cổ phiếu để các bạn thấy là nếu nó được thì nó phải có một vài được thôi nên 90 phần phần trăm 80 phần trăm là nó không được chẳng hạn thế sang cổ phiếu này chẳng hạn đây là cái đáy thứ nhất đáy thứ hai Dũng bỏ khối lượng đấy rất là lớn đây là chúng ta nhìn này khối lượng lớn thế nên khối lượng lớn này mà nó kéo lên vượt đỉnh nó đang có một cái lượng lớn đây thì việc vượt đỉnh này với khối lượng lớn nha nó phải vượt đỉnh với khối lượng rất là lớn thì cái xác suất vượt đỉnh khối lượng này lớn hay không chúng ta cần phải tính toán nếu cái vật đỉnh này mà khối lượng không đủ lớn ít nhất là phải gì ạ từ 60 triệu cổ phiếu thế các bạn thấy là nó vượt đỉnh thì các bạn mua nó không đạt 60 triệu cổ phiếu để bạn mua các bạn thua lỗ vẫn là cao <clears throat> chiến lược đầu tư tăng trưởng chúng sẽ phân tích cho đợt sau nha các bạn nha tại vì đây chúng ta đang uh, quan tâm đến cái việc mà thị trường đang ở đâu tại vì chúng ta đang thực chiến thì cho mọi người nắm rõ được cái thực chiến lúc này còn chiến lược đầu tư tăng trưởng nó gồm xu hướng gồm gì ạ xu hướng gồm chất xúc tác nòi nổ gồm mẫu hình thì nó cả một cái chuỗi nhưng không không cái này không một hôm không thể nói được nếu các bạn biết đầu tư tăng trưởng như nào thì các bạn thấy đầu tư vừa rồi các bạn thấy là cái chiến lược đầu tư giá trị chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bị phá hủy rất là khủng khiếp thế thì đây là cái trường hợp cổ phiếu này à, chúng ta cũng sẽ đi tìm tìm những cổ phiếu khác nữa để các bạn thấy là để các bạn thấy là Dũng nói cái điều này là Dũng đang sử dụng những cái nó đang thực tế trên thị trường thế thì cổ phiếu này nếu trong trường hợp mà nó có cái phiên đỡ cung khối lượng lớn thì trong trường hợp cổ phiếu này nó tăng thì bạn xác định là nó lên khoảng từ 16 17 và 18 tức là nó thường nó vượt qua cái đỉnh này trước khi điều chỉnh vậy với 16 cứ cho bạn là mua là mình sáu rưỡi đi cổ phiếu mạnh đấy ạ tại vì đây nó có phiên đỡ cung rất là cao hôm nay khối lượng giảm và cổ phiếu này đang bằng thì cái cổ phiếu này tăng mạnh thì nó chỉ vượt qua con số khoảng độ 10 tức là nó vượt qua cái đỉnh này thường nó vượt đỉnh khối lượng lớn dao động lớn đây thì trong trường hợp tốt nhất thì cổ phiếu này lên đến khoảng 19 đấy, khoảng 19 hoặc trên dưới 19 đó thì rõ ràng là cái cổ phiếu này dù là cái khối lượng mua dòng à, khối lượng và cái cổ phiếu là chưa tích tách vừa rồi cũng rất là lớn thì chúng ta cũng thấy là cổ phiếu này sẽ lên đến cái vùng đây là chúng ta gọi là cái vùng kháng cự rất mạnh đấy đây là cái vùng kháng cự mạnh khoảng 19 là cái vùng mà sẽ biến động mạnh và các bạn thấy rằng là cũng có thể tạm được với cổ phiếu này nếu các bạn mua đấy, trong trường hợp mà nó tăng rất là mạnh ở phía này đấy thì, thì các bạn cũng phải chủ động cho một cái chiến lược thế thì chúng ta sẽ có rất nhiều cổ phiếu khác để các bạn đưa vào nhưng nếu các bạn đưa cho Dũng một cổ phiếu như là CLG có được hay không đấy, chẳng thế thì Dũng thấy là cổ phiếu này nó lỏng như này không được vì dòng lỏng cản lớn biến động lỏng này không được nên dù là nó đang ở chứng trên nó cũng không đạt yêu cầu hoặc là các bạn thấy là cổ phiếu khác là nếu bùng nổ theo đà nó đạt hay không như BIDB đấy nên các bạn khi mà Dũng phân tích cái này thì các bạn cũng tránh cái tình trạng là các bạn cứ thấy rằng là bùng nổ theo đà các bạn mua bừa bãi là các bạn thua lỗ đấy nên Dũng phải nhắc đi nhắc lại là bùng nổ theo đà BIDB có lên giả sử có tăng nhé thì từ cái vùng 36 này lên 40 cái sáp 40 39 40 nó chỉ mới giá thôi hơn 10 phần trăm và cái rủi ro này rất là lớn thì các bạn thấy cũng không đạt yêu cầu nên cứ tưởng rằng là bùng nổ theo đà là mua là thành công đâu thế chúng ta cũng thấy rằng là có những cổ phiếu như này như là cổ phiếu liên đoàn banh nếu bùng nổ theo đà mà nó gì ạ vượt thoát ra trên cái vùng này khối lượng của nó khoảng độ đạt ít nhất trên cái vùng này đây chị hạn đấy. đấy khoảng vượt qua cái đỉnh này khối lượng lớn ít nhất là khoảng tạm 20 ờ, triệu cổ phiếu thì có thể cũng tạm thời chấp định nên nó đang gặp nó test lại thì chúng ta gọi là tạm thời chấp định thế thì chúng ta sẽ thấy là còn nhiều cổ phiếu khác nữa thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại nếu bạn mua cổ phiếu về về dầu khí PVS thì bạn thấy là PVS mua bùng nổ theo đà ok đáy này một cái lần kéo lên cái lần thứ hai kéo lên ba thì có lên trong trường là kéo lên thứ ba này nếu cổ phiếu nó có lên thì chúng ta dư địa cao lắm cổ phiếu này nhá tăng nhá cao lắm cổ phiếu này 22 23 là cục Đấy, 22 3 từ 18 đến nay 23 từ 19 thì cũng được không phải là không to tức là nó cũng tạm tạm được nhưng không lên được nữa nó không lên được nữa bạn nên chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta được một biên độ lớn những cổ phiếu mà nó có biên độ cao hơn là cổ phiếu BSR đấy chúng ta lại nhìn BSR thì nếu cổ phiếu này nó rũ này đây là cái khối lượng lớn thì trong trường hợp mà nó bùng nổ theo đà ở đây thì việc cổ phiếu này nếu trong trường hợp biên độ nhỏ mà thì nó lên đến vùng khoảng độ 18 12 13 cứ cho là 14 đi ạ lên 18 thì các bạn thấy rằng là các bạn cũng được khoảng 20 phần trăm đúng không 20 tức là bốn giá bốn giá thì cũng được khoảng hơn 20 phần trăm từ cái mức này thì đây chúng ta thấy là để an toàn rất là cao với cổ phiếu này và với tương tự như vậy chúng ta có thể phân tích rất nhiều cổ phiếu thế thì bây giờ câu bạn câu chuyện đây là câu chuyện gì ạ trong trường hợp thị trường mà lên ngay thì cái dư địa cho chúng ta của thị trường lên ngay nó sẽ thấp và nó mất rất nhiều thời gian các bạn nhìn thấy bên ngoài nó nói hay thế thôi nhưng đấy là bên ngoài đấy là báo chí nó nói các chuyên gia nói nhưng thực tế nó không hay giống như các bạn bởi vì nếu cổ phiếu nó lên đến đây ạ lên đến một ờ, nghìn không trăm năm sáu này thì rõ ràng có thể vượt qua nhá về cơ bản có thể vượt qua Đấy, thì rõ ràng phía trên này nó sẽ phải mất khoảng thời gian tương ứng nó phải mất dòng thời gian tương ứng ở rộng phía này để tiếp tục lên Đấy, thời gian tương ứng chứ không phải là mất một hai phiên hoặc tại vì như vậy nó không đảm bảo cái độ tích lũy nên chính vì vậy thì cái kịch bản mà Dũng thấy là thị trường bền vững nhá để thị trường bền vững thì cái kịch bản nó gãy test lại thì nó an toàn cao hơn đấy test lại an toàn cao hơn còn bây giờ hôm nay khối lượng lớn à, khối lượng nhỏ nhưng cái biên độ này nó lớn nên bây giờ bảo là nó lên bùng được phiếu đà thì các bạn thấy là các bạn có mua thì các bạn cũng nhìn thấy là một vài cổ phiếu Dũng có thể cân nhắc cho các bạn là các bạn mua một cách an toàn nhưng trong trường hợp mà nó rũ bỏ thì thường chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu sau này chúng ta lên chúng ta không dám mua nữa lên là chúng ta dám mua đâu bởi vì chúng ta chúng ta nó quá cao rồi nên chính vì vậy thì các bạn lưu ý là những cổ phiếu đã lên mạnh những cổ phiếu biến động lớn những cổ phiếu ban lãnh đạo không chính trực những cổ phiếu mà gì ạ nó còn ngay nó gần vùng kháng cự thì chúng ta sẽ không mua cổ phiếu chỉ mua cổ phiếu khi nó có những tín hiệu rất là mạnh là cái phiên đấu cung rất mạnh quá trình test cung không bán tháo nha test không không bán tháo thì việc chúng ta mua nó mới tạo ra an toàn còn những cái cổ phiếu liên quan đến có thông tin không được tích cực nghe thôi có thể không đúng nhưng chúng ta như giả sử như là Techcombank thì chúng ta hãy gì ạ cứ nghe vì đầu tư là từ dài hạn nó cũng không lên ngay được chúng ta hãy lưu ý Ờ, một nhóm cổ phiếu Dũng nói nhanh HCM uh, ờ, chứng khoán thì sao chứng khoán thì dữ liệu của nó cũng cản rất là gần nếu có lên thì chúng ta cũng thấy nó chưa lên ngay được SSI cũng tương tự như vậy nên nếu mà giả sử nó test lại đấy, test lại đây khối lượng lớn này các bạn nhá lên đỉnh khối lượng lớn khối lượng lớn này chúng là chúng ta gọi là cung ra rất lớn và cầu thì không đủ sức sức mạnh để nên nó không lên được nên nó cũng không lên được đấy, nhìn về phân tích nó đơn giản thôi khối lượng lớn này như giá không đạt thì những cái cổ phiếu này là cổ phiếu rất khó để lên nên ở đây không biết chúng ta nghĩ nào nhưng khi mà Dũng phân tích thì Dũng thấy rằng là cái tỷ lệ nếu anh chị em cứ làm theo những cái gì mà Dũng chia sẻ tỷ lệ thành công của chúng ta sẽ cao hơn rất nhiều nên hôm nay thì căn bản là gì ạ Dũng thiên hướng là gì ạ thị trường có quá trình test trở lại nha test trở lại còn bây giờ hôm nay thực ra là cái biên độ nó lớn như vậy cũng mười mấy điểm nhưng khối lượng nó nhỏ hơn nhưng bây giờ đưa ra một kịch bản là à, thị trường sẽ hồi thì nó hơi sớm quá nhưng nếu đưa qua kịch bản thị trường nó giảm thì cũng tương tự như vậy nên Dũng cần thêm thời gian một hai phiên nữa để phân tích nó kỹ hơn mong rằng các bạn hãy cùng ủng hộ với Dũng trong những phiên tới để Dũng sẽ đưa ra những kịch bản còn trong trường hợp thị trường bùng nổ theo đà thì Dũng sẽ phân tích trực tiếp vào khoảng 10 giờ 30 đúng không ạ nếu nhá nếu như vậy thì để tặng cho chúng ta những người bạn yêu quý Dũng trong suốt thời gian vừa qua à, đặc biệt là những cái bạn đăng ký cái chương trình à, vừa rồi thì Dũng có một cái chương trình hành trình trở thành nhà đầu tư à, chương trình à, tặng gửi tặng anh chị em cái khóa học đó là bí bí mật đầu tư chứng khoán tức là cái cái khóa học này Dũng chiết khấu và gửi tặng cho chúng ta sách thì hiện tại sách thì sau khoảng ngày mai Dũng sẽ hôm nay tổng hợp rồi thì ngày mai Dũng sẽ xuất bản à, để gửi nhà xuất bản thì chắc là trong thời gian khoảng 10 ngày 10 ngày trên dưới 10 ngày 10 đến 15 ngày thì chúng ta có sách à, thứ hai nữa là anh chị em nào đang có tức bây giờ chúng ta chưa nhận chưa vào được cái khóa học đó thì bên Dũng đã kích hoạt lại cái email email nhá thì anh chị em giúp Dũng là check lại cái email đúng không ạ check lại cái email sau đó thì nếu trong trường hợp mà check lại email mà nó không thành công nha nó không thành công thì hãy làm ơn là giúp Dũng là đăng tức là vào nhắn tin qua cái Zalo là 09188 26099 để, để à, hệ thống sẽ hỗ trợ tại vì thực tế là gần như là các tài khoản đã được kích hoạt hết rồi có thể là do chúng ta chưa nắm rõ được Đấy, chưa nắm rõ được thì các bạn sẽ à, giúp Dũng là xem là nếu chúng ta chưa được thì bên hệ thống sẽ hỗ trợ chúng ta sau khi anh chị em nhận được sách sau khi anh chị em nhận được sách thì Dũng sẽ có một, buổi để hỗ trợ chúng ta phân tích về sách tức là cái, những cái cái mà các bạn <clears throat> có trên sách đó Dũng sẽ có một buổi phân tích hỗ trợ để chúng ta biết cách đọc sách một cách à, tốt hơn một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong buổi tối ngày hôm nay chúc các bạn đưa ra được quyết định thành công Singapore 的药。